Con tắc kè màu xanh màu đỏ Em bắt dời em nấu cà ri Đem đến trường mời cô mời bạn Tình nồng thắm nồi cari Trời ơi mấy bạn ơi Mấy bạn biết tại sao hôm nay Phong lại hát cái bài đó không Bởi vì các bạn sẽ xem đây Tên tên tên tên Đó Hiện tại là Phong đang ở trong một cái căn phòng Nhìn rất là đẹp luôn bạn ơi Quá trời màu sắc luôn nè các bạn coi nè Ở đây nó có màu vàng của anh Dịch nè Màu xanh da trời của Simmy nè Màu hồng của Timmy nè Màu xanh dương đậm của Phong nè Rồi màu đỏ của Kairon Màu cam của Ủa màu cam của ai ta Ủa sao mà tim mình có màu cam không Có chứ trời đất ơi Đó là màu của bé cam À đúng rồi đúng rồi Màu của bé cam nè Màu cam nè Màu xanh lá cây của chị ca mui nè Đó Quá trời màu luôn Nhìn, nhìn gọi là cực kỳ Gọi là rực rỡ luôn bạn ơi Ủa mà sao ơi Hôm nay bà dẫn tôi vô trong cái phòng này chi vậy Phòng này đẹp quá à. Ủa mà chỗ này là chỗ nào mà đẹp dữ hả sao Trời đất ơi đẹp gì đâu Đẹp không đẹp không Ung ung thì đẹp không Đẹp không Đẹp, đẹp ghê luôn á Trời à. tôi thích chỗ này quá à thì đây là nhà tù What? Gì? À đây là nhà tù hả? Trời ơi bạn ơi nhà tù vậy đâu mà đẹp đẹp đẹp, đẹp. Ủa khoan Sao mày? Bà nói là giúp tôi cái cái này ở chỗ nào? Đây là nhà tù á Đây là nhà tù Trời Trời Trời ơi Bà Bà Bà Bà Bà Bà, bà, bà bị khùng hay gì vậy trời Nghĩ sao tự nhiên Tự nhiên dẫn tôi vô trong nhà tù làm cái gì trời ơi là trời tôi Tôi đang ở ngoài yên ổn Cái tiền bà bà bắt tôi vô tù vậy tôi có phạm tội gì đâu Trời đất ơi, không biết sao ông bận fan á Ưa ông phải làm cái map nhà tù nè Thoát khỏi nhà tù này mà ông có làm đâu Bây giờ tôi dắt ông vào đây để làm nè Đó Trời ơi là trời Cái gì mà mấy bạn fan yêu cầu tôi là làm video về nhà tù Nhưng mà do tôi tôi không muốn ở tù nữa Mà tự nhiên giờ bà bắt tôi vô tù nữa rồi Tôi đâu có muốn ở tù đâu Trời đất ơi, ông ông không biết gì hết Trong cái map này là map nhà tù đặc biệt hơn những map khác rồi không Map nhà tù này có gì đặc biệt đây là mắt nhà tù a mông ớt đó nhà tù a mông ớt wow a mông ớt a mông ớt là gì trời đất ơi ông bị đặt mông ớt a mông ớt là một cái game a mông ớt mà hay chơi á hiểu không à, nhà tù à, mấy mấy cái con mà nó lùng lùng nó có hai cái chân đó hả nó cua te đúng rồi cua te như nè nhưng mà tự nhiên không nhà tù a mông ớt rồi sao rồi bà bà dắt tôi vô đây làm gì ủa mà trong đây trong đây nó có gì ủa vậy là cái này nó cũng giống như mấy cái map vượt ngục mà mình phải đi kiếm cần kẹt để mình thoát ra ngoài hả Đúng rồi, đó, bây giờ mình đi kiếm con gạt nè Trời ơi mấy bạn ơi, Sammy rảnh ghê á Thôi mà thôi kệ, dù gì thì Sammy cũng rất là thương mấy bạn fan Sammy thấy mấy bạn fan gọi là yêu cầu gọi là làm video về nhà tù Cho nên là Sam mới gọi là dẫn mình vào đây để quay video về nhà tù cho các bạn xem Đó, mấy bạn thấy Sam thương mấy bạn chưa Vậy cho nên mấy bạn đừng quên là ủng hộ cho Sammy Cố gắng cho Sammy lên một triệu subscribe luôn nha các bạn nha <laughs> Ok, à mà quên nữa, từ nãy giờ mình quên chào mấy bạn à,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 Ủa khoan, từ mình té rồi, nhầm nhầm <laughs> Lại lại lại lại, coi phòng nè Hey, hey Đâu Đó, phòng nhảy liên tục không té luôn nè luôn được không, coi một phát ăn luôn coi Đó, phòng nhảy Phong nhảy liên tục mà Phong không té luôn nè, ghê chưa? Đấy nè, đến đích luôn nè, coi Phong nè, hey Đó, ui Trời đất quỷ thần ơi Ê mấy bạn ơi, sao sao mà mình mới vừa tự khen mình cái là mình lại bị té người ta kỳ của ta trời ơi là trời khổ ghê luôn á nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy lại không sao không sao hey đó Ok, bây giờ mình sẽ qua mình lấy cần gạt nha bạn nha Liêu liêu, Sammy còn lâu mới lấy được cần gạt của tôi À, đúng cần, cần gạt đâu rồi Trời, ơi bạn ơi, Sammy lấy luôn cần gạt của mình luôn rồi Ôi nhưng mà khoan, hình như là trời tối rồi Sam ơi Đây, tôi có chuẩn bị, đây Đây, pháo sáng, đăng ta đăng ta đăng À, pháo hoa trời sáng hả Nhưng mà bà chọi lên xong trời tối thêm rồi à trời ơi là trời để tôi tôi lộ xin lỗi đây đây đây coi pháo hoa trời sáng ờ, ok hơi bùm đó sáng rồi rồi yeah. ok bây giờ mới đúng là trời sáng nè rồi giờ mình qua bên mắt mắt tiếp theo đi ừ. ok ờ. rồi Ui, đá ba à, lưu lưu lưu điểm màu xanh phong lưu điểm màu xanh à ok quên quên quên map tiếp theo là lava mấy bạn ơi bạn coi nè Ôi quá trời lava bên dưới luôn trời té xuống dưới cái chắc mình biến thành heo quay luôn bạn ơi đâu cá heo nướng chứ đâu heo quay bà ơi không người ta gọi là cá heo thì cũng là heo thôi nhảy xuống dưới sẽ thành à. là heo nướng hiểu không <laughs> hợp lý okay. hợp lý có cái rương đây nè đây phong kiếm được cần gạt này nè để phong bỏ cần gạt rồi đây nha ok gắn vô nè mở cửa nè đó qua mắt tiếp theo đi ok bây giờ tiếp theo nào Wait a minute. thôi tôi về à. nha phong bye bye nha bye bye bye bye, bye, à, à, ok bậy nha cái gì mà vậy ở trong đây là tôi thấy tôi thấy nó hơi bị nhiều rương xíu thôi có gì đâu mà mà phải sợ trời hơi nhiều ông nghĩ sao cái này là hơi nhiều cái là một rừng rương luôn á phong gì vậy trời yên tâm đi trời trời chúng ta phải là gọi ra có công mài sắt có ngày nên kim chúng ta phải cố gắng kiếm thì chúng ta mới kiếm ra được cần gạt các bạn hiểu không đó mấy Ủa, bạn ơi, phải thật là căng dây nè phong ơi có cái bạn, bạn gì ở đây nè nó ghi tên gì nè cái đâu? chữ chữ gì đây bạn đó nó đâu? có gợi ý á ở trong góc có nha à, à tôi hiểu rồi có nghĩa là mình sẽ đi kiếm ở trong mấy cái góc này nè Ê, ở đây nè bốn góc hả ở đây không có nè đúng rồi đi đâu? kiếm mấy cái góc này nè à ok, để tôi kiếm cho đầu này chắc đầu này có tôi kiếm được rồi nè uh, một phát một một phát một kiếm được luôn mấy bạn thấy không có ghê không phong kiếm một phát một phong kiếm ra luôn ghê, sam ghê, ghê. Ừ. sammy nước quá sammy làm sao mà à, kiếm được ơ à, tự nhiên đây tôi núp vô duyên quá à ủa Rồi, chứ phải hả à. tôi kiếm được tôi cái này hay không tôi à. là bồ đồ dạ núp thôi ok không? à ok sammy bờ đồ đúng không ok rồi ừ. à tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đến với cái gì đây cái này là gì đây ừ, trời nó hiện mấy cái gai đây nữa bạn ơi trời ơi sammy ơi à. tôi nhường bà đi trước á Ok để tôi tìm giúp ông nha Tôi là con gái mà ông sợ mấy cái gai này Làm sao người ta chạy qua sống giúp cuộc đời Trời ơi Trời ơi bạn ơi Sammy này Gạt đấy gạt đấy Đây đây đây đây đây Đây Ao Ui đau quá Đây đây Phong ơi Đây còn gạt con gạt nè Trời ơi trời cái gì kìa Wait a minute Ê ê Sam bà nghĩ sao ừ. bà kêu cái này là cái cần gạt vậy hả tôi chọi với mặt Ủa? bà nè nghĩ sao <laughs> bà nghĩ sao cái này cần gạt vậy tào lao là tôi chọi không à <laughs> vô văn quá thôi thôi dục như dục đi gớm quá gớm quá cục này gớm quá giờ à. dạ, tôi chỉ cho sam nè mình muốn vượt qua được cái đống này đúng không mình phải có chiến thuật mình phải thật là thông minh mình mới nghĩ ra được ừ mình mới nghĩ ra được cách sao hãy xem phong đây bây giờ phong sẽ chỉ ra sao nè đầu tiên mình sẽ bấm vào phần skin nha sau đó mình sẽ chọn ừ. skin nè và ở đây phong có mới vừa mua được một cái skin của một con robot có thể bay được à ngầu chưa ngầu chưa ngầu ngầu ok bầu luôn bây giờ hãy xem phong đây biến thành robot Bùm. ôi đó đi, đi, qua đi qua đi qua đi qua có, có bị động không bây giờ phong đã biến thành con chim rồi nè bây giờ coi phong bay nè phong chuẩn bị bay lên cho sam sam coi nè ấy bum wow ghê không ghê không ấy ấy ấy ấy ấy đâu quá <laughs> rồi xong mấy bạn ơi mình bị cái gai nó đâm cái mình biến ra thành người luôn rồi trời ơi trời đông quá ơi ờ, không không không không không không không được rồi không được rồi mình phải tự đi đi bộ bạn ơi đi mình... <laughs> thôi máu đây không cho chơi gian đâu trời ơi ừ. người ta biết trước rồi không gian rồi mình bay cái mình té chết luôn ơi có cần gạt kìa nè à kiếm mới được cần gạt kìa nào quá đơn giản ủa còn mấy Ôi, cái đường vậy mấy cái đường bên đây hả đựng gì ta để coi coi ờ à... trời hôm nay gì vậy cái này đựng đựng cục phân trời ơi trời gớm quá à. thôi <laughs> ai cục kít rồi cái có cục kít rồi đây còn cục kít <laughs> không hiểu sao người ta lại đựng cục kít ở trong đó luôn á ghê mồ ok qua map tiếp rồi. theo nè mở nè trời ơi sắp chết rồi máu tôi nè quý gì vậy sam ơi sam ơi qua coi nè a among ớt oh my u kiếm nó không kiếm kiếm kiếm kiếm đâu kiếm đâu Ui, kiếm ở đây nè Wow Ê Phong ơi Trong này có một thằng rất là khác màu nè Màu nâu nè Có nghĩa là nó đang bị từng gạt đúng không Theo như hay chơi vật ngục á đó tôi hiểu rồi trong đây nè có rất là nhiều những con amon ếch có màu trắng nhưng mà chỉ có con này là màu nâu thôi vậy tôi nghĩ rằng là à. con màu à. nâu này sẽ là con giữ chìa khóa đó mình phải tiêu diệt con màu nâu để tôi để tôi giết mấy con này đã trời ơi mấy bạn ơi mấy bạn coi sammy giết con amon ếch kìa trời ơi nhìn nó dễ thương vậy mà sammy giết sammy thật là ép độc để tôi xuống ờ, ông xuống đi ông xuống đi bà này bà thật là ép độc hãy để tôi tôi ừ. sẽ xuống tôi gọi là khen bọn nó xíu là bọn nó sẽ đưa cần gạt cái tôi à mấy con này dễ ờ, okay. thương vậy mà ê mấy con ơi lại đây với anh nè ê ê ê ok trời ơi nó cắn ông cái ông chạy nọc luôn phải không trời ơi gì dễ thương đâu mình quay lại mắt đầu tiên luôn mày ơi tại đang sao không lưu điểm hồi xanh ai biết rồi tôi tôi quay lại nè để xíu ai tôi quay lại nè sam ơi trời ơi là trời ủa sam ơi giết gần hết luôn hả rồi từ mới giết không con bé bé không ông đi gì chậm chết sợ luôn tôi giết được hết rồi nè là trời mấy bạn ơi mình mới vừa đi ra ngoài có chút xíu thôi sammy giết hết sạch bọn nó luôn rồi thôi không sao giờ để mình thể hiện nè nhảy xuống dưới chém từ phía sau mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày ơi đang phía tôi nè đúng rồi đúng rồi mày đi yên tâm yên tâm có phong ở đây phong sẽ bảo vệ sammy yên tâm đó thấy không một mình sammy một mình phong giết hết mấy con này luôn sao có làm gì đâu thấy không à. Tỷ tôi thuộc giết ông bây giờ ông không <laughs> Ông chơi coi Ok Phong nạt mình mọi người ơi à Ôi, còn đuổi tôi nè còn duy nhất tôi còn duy nhất con màu nâu này để phong giết nó à, mày cứu cứu yên tâm có phong này mày hả mày có chưa có chưa rồi được rồi phong đã giết được nó lấy được cần gạt rồi nè ồ lên trên lên trên tôi đau chân của phong ơi <laughs> đau quá nó đập tôi đau chân quá thôi đừng đừng khóc đừng khóc yên tâm đi tí nữa phong bắt con gấu á về làm à, gọi là à, hủ hủ hủ tiếu thịt thịt thịt gấu cho sa ăn ok rồi ok, okay mở cổng ra nè nói đến đồ ăn cái bà thích liền luôn các bạn ơi ok mở ờ, cửa nè à bà thích lại gì vậy Mèo à. Sammy kìa Phong ơi Ê Sam ơi Hình như là hình như là chúng ta đang đối mặt với một con A mông ếch Phiên bản mèo simi các bạn ơi Ui nó nó lại gần mình Lại gần mình nó lại gần mình gì, Nó chạy gì Qua đây qua đây chạy kỳ vậy Qua đây qua đây qua đây Tôi đóng cửa rồi Ê Sam ơi bà trong đó nha Phong em đùa tôi à Ôi ờ, tôi giỡn thôi mà để tôi xíu mình phải đổi lại skin bạn ơi mình để skin siêu nhân như thế này mình không thể nào quýnh được mình phải đổi lại skin à, từ từ để để phóng xíu ra để phóng xíu nha à... ông ông biến tới siêu nhân đi cho tôi à đúng rồi skin siêu nhân đây để phóng sử dụng skin siêu nhân bùm siêu nhân biến hình đó rồi thấy skin siêu nhân của mình đẹp trai chưa hãy để ơi nói nhiều vậy pháo cứu à. tôi đúng rồi à, ok ok hey siêu nhân phong cận đẹp trai vô địch ừ. số một vũ trụ thế giới điện ảnh mini world hey mày mày mày đúng rồi mày mày hả mày mày nè mày nè mày à, mày mày hả mày ủa mày sao mày hình như con này là con chùm đúng không ờ à, con chùm đó con chùm cuối nè ủa con chùm cuối đâu quýnh có mấy cái nó chết beo rồi trời đất nó còn yêu hơn con đầu kia luôn á không trời ơi là trời ho trời trời ok bây giờ mình sẽ khoan tường mình đi ra ngoài nè rồi siêu nhân phong cận đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world rồi wow có đường đi nè ở đâu <gasps> nè Ủa, có một cái đường để mình chui lên nè ủa hình như mình quyên rồi sao ơi thẳng rồi nè ôi trời đất vậy ơi. là ủa, chúng ta đã quyên rồi ô bắn pháo hoa nè ồ quá đỉnh cao các bạn ơi Vậy là coi như mình và Sammy đã chiến thắng được con map nhà tù Among Us Đó Mấy bạn thấy mình và Sammy ai mạnh hơn, ai giỏi hơn Hay là mấy bạn thấy cả hai cùng giỏi thì bạn hãy nhớ like video này để gọi là tuyên dương người đó nha các bạn nha Và các bạn cũng đừng quên là hãy nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh của Sammy để đăng ký hội cho Sammy nữa nha các bạn nha Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video nhà tù lần sau. còn bây giờ mình ăn, ăn sau đây <laughs> chúng ta chúng ta đã giành được chiến thắng rồi Ủa? là tôi là người chiến thắng mà sao bạn ăn của tôi <laughs>